Okay, chào mừng các bạn quay lại kênh Phan Thành TV thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách để làm cho cá nó dạn người thì ờ, bữa trước mình ờ, trên kênh của mình á ờ, trong mấy video mình hướng dẫn làm lọc á thì có số bạn hỏi làm sao để cho cá nó dạn người hơn tại vì mình nuôi là mình nuôi trong bể kính nên là thường á, cá nó sẽ tiếp xúc với người nhiều nó cái người nên là nó sẽ sợ người Đấy, cái kính nó trong á nên là cái cái khi mình tiếp cận với bể cá hay gì đó là cá nó sẽ nó sẽ thấy mình nó cái cái phản xạ tự nhiên của nó là nó sẽ sợ nó chạy rồi nó nó bơi tự khắp hồ hết thì cái này mình gặp là lúc mình mới nuôi cá còn bây giờ mình đã nuôi được khá lâu rồi thì uh, cá nó thực ra là bạn nuôi càng lâu thì nó sẽ càng dạn lên và nó càng không sợ mình hơn nhưng mà à, mình có một số cách để cho nó mau dạn người hơn đó là thứ nhất là các bạn cho cái cái thời gian cho ăn á, các bạn nên cố định trong ngày ví dụ như một ngày bạn cho bạn cá hai lần thì cái thời điểm cho ăn thì cũng phải uh, fix ví dụ như là sáng bạn cho một lần chiều bạn cho một lần chẳng hạn thì uh, cái cái nó tạo cái thói quen cho cá rồi tập cho cá quen dần á, là các bạn đừng cho cá bé ăn quá nhiều tức là một lần cho ăn ít thôi và mỗi lần cho ăn nó bạn sẽ tập từ từ là các bạn à, đầu tiên là các bạn thả thức ăn để cho cá quen ăn sau đó các bạn là thả thức ăn với tay của các bạn tức là các bạn cho thức ăn vào lòng bàn tay bạn thả xuống cá sẽ từ từ quen với cái mùi của bạn thì khi đó khi bạn đến gần đó cá nó sẽ không sợ nữa ừ, nó sẽ dạng hơn như như mình nuôi này thì cái này là do lúc buổi trưa nắng nó hơi nhiều nên nó ché Thế thực ra là nó rất là rạng nó dạng người này là do mình cho ăn này nè mình tập cho nó có cái thói quen kỷ luật nữa nó không phải lúc nào nó cũng xin ăn hết thường cá nó rất là háo ăn bây giờ nhìn giờ chia sẻ xíu về cái mấy con cá này thì ngày xưa trong mấy clip đầu của mình là con này nè con ờ, con hồng là con bự nhất nhưng mà không hiểu sao cái nuôi càng ngày nó càng bé lại so những con khác giờ con vàng là con lớn nhất này nó, nó lớn hơn hẳn con cá hồng rồi cái hồng nó chậm lớn hơn à, con cá trắng cũng cũng giờ này cũng đang bự lên nè thì uh, thực ra là mình nuôi nhiều á nuôi lâu mình sẽ có tình cảm nó à, giờ cái bệ nó nó nhỏ quá so với cá rồi giờ mình muốn thay cái bệ khác cũng khó tại nhà mình khá là chật à, nên là nếu các bạn nào mà à, có tâm huyết nuôi cá muốn mua lại một vài bạn à, cá này á, thì mình có thể liên hệ với mình comment ở dưới mình sẽ à, sẽ để lại cho các bạn cá của mình thì à, cái con màu cam với trắng á, là lúc mình mua á, là một ký rồi lúc đó mình mua là sáu trăm rưỡi mình nuôi hơn một năm rồi đó còn uh, mấy con này là, là mấy con nhỏ hơn bây giờ nó lớn hơn rồi thì một con này mình nghĩ là cũng phải con này phải tầm 2 kg nè đó size khá là bự size chắc trên 50 á còn con cá vàng bự nhất các bạn thấy không đó thì uh, sau một thời gian chơi cá thì mình chơi quen này nó cũng không có gì uh, là phức tạp hết đó là dễ nuôi nuôi mà hồi bạn quen thì bây giờ mình đã uh, chuyển sang mình tìm hiểu một con khác đó là con này nè đây giới thiệu các bạn luôn thì sau này mình sẽ mình sẽ tập nuôi và mình ờ, có thì mình sẽ làm những cái clip về em nó đây em nó đang ở đây thì ờ, mình đang cho nó ăn với lại cho nó uống nước ở trong này đó là con uh, sukata một con rùa rùa cạn của Ấn Độ đây đây để đây các bạn nhìn em nó nha đây đây là em sukata của mình thì mới về nhà được hai hôm mà thấy nó rất, rất là hiền à, cái mai rất là đẹp nha bạn đây màu mai nè đó nó đồng đều chứ không giống như mấy con rùa của Việt Nam như con rùa núi vàng á, thì cái màu nó nó nó rất dễ là bị à, loang màu tức là màu vàng nó sẽ bị sen chấm đen còn con này á là nó khá đồng đều lúc nó còn nhỏ thì cái mai nó hơi tối màu chứ lớn lên thì nó sáng màu hơn đó nó rất thích leo trèo và nó rất là hiền con này thì không có cắn nó ăn à, nó ăn ờ, rau là chủ yếu đó, và nuôi nó thì nó thấy nó rất là khôn nó giống người tức là hàng sáng là mình phải cho nó đi tắm tắm nắng nè tắm nước nè đó đây em ở đây thì uh, sắp tới mình sẽ làm mấy clip uh, về em sukata này rồi uh, hướng dẫn cách nuôi mình đi ra mình mới học thôi mình có sai thì các bạn có thể comment hướng dẫn mình cách nuôi lại cho chính xác nó thì sắp tới mình sẽ làm một clip hướng dẫn làm cái chuồng cho nó mình có ý tưởng làm rồi thì bữa sau mình sẽ hướng dẫn các bạn nè rồi bye bye ờ, mọi người đi Sukota à, rất là dễ thương và nó nó không có cánh nha bạn nó ăn cỏ không à nên là dễ nuôi nữa dễ tìm nguồn thức ăn cho nó nữa rồi giờ cho nó lại chuồng à, thì chia sẻ hôm nay chủ yếu là hướng dẫn các bạn làm sao để cho con cá nó dạng người hơn thôi thì các bạn ờ, nuôi cá đừng có lo tại vì uh, sớm muộn gì nó cũng quen người thôi còn đây là mình nuôi mấy con uh, mấy con này thì chắc chắn là dạ này đây là mấy con cá vàng à, mấy con cá bảy màu đó mình nuôi trong hồ của mình nó đẻ nè các bạn nhìn kỹ cho này nó có cá con rồi cá con rồi à đây đây đây đó mà thấy cá con nó bơi không đó rất, rất nhiều cá con con này đẻ dữ lắm con này uh, ấy hồi nó đẻ đầy bẹ luôn á này là mình cho bớt rồi ừ nhiều cá lắm tôi ra đây đó rồi clip đến đây kết thúc nha cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nếu bạn thích thì nhớ like subscribe cho kênh của mình rồi cảm ơn các bạn rất nhiều